Các bạn ơi quay trở lại với chị chưa Không biết vì sao mà tự nhiên nó lại bị ao ấy các em ạ à. Hơn 900 bạn của chị Không biết là là là Lạc lõng đi đâu rồi <laughs> Khổ ghê luôn ấy Các em ơi không biết tự nhiên tại sao lại bị ao ra Chị không biết tại sao nữa Các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ Nào các em ơi Các bạn đã có mặt ở đây chưa Quay trở lại ngay cùng với chị nào Quay trở lại ngay lập tức và luôn nào Tự nhiên bị ao ra không hiểu như nào Các bạn vào lại chưa ạ? Vào lại chưa? Lo gì? Ao ra mình lại vào lại Lo gì đúng không? Điều quan trọng nhất là chị vẫn ở đây cơ mà Đấy mới là điều quan trọng nhất cơ mà Còn ví dụ bị ao ra mình lại quay trở lại <laughs> Ok chưa nào? Rất là nhanh Bây giờ đã có gần 200 bạn vào học cùng với chị tiếp tục rồi Ghi nhớ nhá đây là thông tin về tác giả và về tác phẩm nha Đồng ý chưa nào? Đây là thông tin về tác giả và về tác phẩm nha Hết sức lưu ý giúp cho chị nha Rồi các bạn ơi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với cái nội dung chính này Được không ạ? Nội dung chính của tác phẩm Nội dung chính nhá của tác phẩm Vợ chồng A Phủ Đây có lẽ chính là cái phần mà các bạn ấy quan tâm nhiều nhất Thế nên là đợi một chút xíu để để 900 à, cổ động viên quay trở lại đã nhá Để 900 cổ động viên quay trở lại đã Rồi bắt đầu sẽ nói tiếp Đợi xíu, đợi xíu <laughs> Khổ thê đang tự nhiên Đang phát như thế mà tự nhiên lại bị ao ra Sau chị có ẩn video không? Chắc chắn là sẽ video sẽ bị ẩn đi rồi Các em yên tâm cái điều đấy nhá Phần video chắc chắn là sẽ bị ẩn rồi Bởi vì như chị đã nói là vẫn phải tạo ra sự công bằng cho các bạn được không ạ? À? Không thể nào mà những các bạn mà vào muộn vẫn học được bình thường cả Các em là những người dậy sớm, các em xứng đáng là những người được trân trọng Thế nên là hôm nào, cái hôm cuối cùng ấy cũng chỉ có các bạn dậy sớm thì mới có thể ừ, gì ạ những cái bạn nào dậy sớm thì mới mới được tặng tài liệu thôi phải đảm bảo cái sự công bằng cho các em chứ đấy là điều mà chị luôn luôn làm xóa luôn chứ <laughs> chắc chắn là như thế rồi Ok 500 đối thủ rồi Còn lại 400 đối thủ quay trở lại đi <laughs> Hoàn cảnh ra đời tác phẩm chị đã nói rồi Chúng mình sẽ nhớ hai cái mốc Mốc thứ nhất đó là gì? Mốc thứ nhất đó là năm 1952 Và tác phẩm này được coi là thành quả đẹp của chuyến đi thực tế lên Tây Bắc Và năm 1952 Chuyến đi này thì dài 8 tháng và bản thân nhà văn Tô Hoài đã có thời gian sống ở đây, sống sinh hoạt cùng với những con người ở đây, tiếp xúc với những con người ở mảnh đất miền Tây này. Thế nên sau này ông ấy đã tâm sự rằng là đất nước và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá. Và ông ấy đã thực sự trở lại để trả cái mối ân tình với mảnh đất miền Tây này bằng một cái tập truyện ngắn cực kỳ xuất sắc, đó là chuyện tập truyện ngắn Chuyện Tây Bắc bao gồm ba chuyện ngắn Cứu đất cứu mường, mường sơn và vợ chồng A Phủ Thì vợ chồng A Phủ được coi là linh hồn của tập truyện này Nhá, ok chưa ạ? Đồng ý chưa nào? Rồi được 700 đối thủ ở đây Nhanh thế nhở? Mấy đứa này nhanh thật sự ở đấy Rồi các em ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính nhá Chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của cái tác phẩm này Nếu như người ta có ra đề vào vợ chồng A Phủ Thì Chị rất muốn các bạn hãy nhớ giúp chị một điều rằng Sẽ có một nhân vật và một cái cụm từ đi kèm với nhân vật Mà các bạn nhất định phải chú ý giúp cho chị Đó chính là mị Và cụm từ mà chị muốn nói tới cùng với các em Đó chính là sức sống tiềm tàng Nhá Đó chính là sức sống tiềm tàng Các em ơi, không bao giờ được quên. Sau buổi ngày hôm nay, cứ nhắc đến Nguyễn Thị Mị, <laughs> trêu thế, cứ nhắc đến Mị là các bạn sẽ phải nhắc đến cho chị sức sống tiềm tàng nha, đồng ý không? Ok chưa? cách tình yêu bé nhỏ. Nào được không ạ? Nhớ không ạ? Khắc ghi cái này vào đầu cho chị. Khắc ghi cái này vào đầu cho chị nhá Khắc ghi cái này vào đầu cho chị nha. Ok chưa nào? Được không ạ? Ok chưa? Rồi, bây giờ hãy lưu ý giúp chị này. Nội dung chính của tác phẩm này ấy, sẽ xoay quanh đây là Mỹ nhá. Chị phải dùng hình tượng hóa thì các bạn mới dễ học hơn được. Phải dùng hình tượng hóa thì các bạn mới dễ học hơn được. Đây là Mỹ. Được không ạ? khi mà tìm hiểu về một nhân vật ấy chị Hiên lại cung cấp thêm cho các bạn một công thức nữa nhé. Khi mà phân tích về một nhân vật thì chị lại cung cấp cho các bạn thêm một công thức nữa. Và công thức này sẽ là cái thứ nhất. Cách giới thiệu nhân vật. Được không ạ? À? Tiếp theo, lai lịch, ngoại hình lai lịch ngoại hình, phẩm chất, tính cách ban đầu nhận định về nhân vật. Đây chị gọi là phần gì ạ? Phần khái quát chung về nhân vật. Khái quát chung. Ok chưa? Được không nào? Khái quát chung về nhân vật. Được chưa ạ? Tiếp tục nhé. Diễn biến tâm lý nhân vật. Được không ạ? À? Hay nói cách khác, qua cái việc chúng ta tìm hiểu về diễn biến nhân vật này thì chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây đó chính là gì nhở? Đó chính là về à đây là diễn biến tâm trạng của nhân vật nhá. Thì chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây chính là vẻ đẹp, phẩm chất của nhân vật. Ok chưa? Xong. Còn đương nhiên là chúng mình sẽ có thêm một cái phần khái quát về nhân vật đấy nữa Nhưng phải thừa nhận rằng đây là những phần quan trọng nhất Ok chưa? Biết công thức chưa? Không phải là riêng đối với Mỹ là như thế này nhá Được không ạ? À? Không phải là riêng với Mỹ là như thế này nhá Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị Các em sẽ lưu ý giúp cho chị Không phải là riêng Mỹ Mà là đối với các nhân vật khác Thì các bạn cũng sẽ ghi nhớ theo kiểu này giúp cho chị Nhá, các em cũng sẽ ghi nhớ theo kiểu này giúp cho chị Các bạn ơi, chị nhắc lại một lần nữa này Đây ấy, chỉ là khóa học mà chị em mình cùng ôn tập lại thôi Còn nếu như thực sự các bạn cảm thấy đang mình Cảm thấy là mình đang rất là đuối về kiến thức nền Hay là muốn ôn lại tất cả về nghị luận xã hội, nghị luận văn học và đọc hiểu Thì chị nghĩ là đang có một cái cơ hội rất là tốt cho các bạn đấy Đấy là các em có thể tham gia vào khóa học 10 ngày cuối của chị ở trong cái khóa học này thì hiện tại đang có ghép nhóm với học phí cực kỳ ưu đãi Tức là năm bạn mà học cùng với nhau ấy thì năm bạn tức là năm bạn cùng đăng ký trong một nhóm ghép nhóm với nhau thì học phí của các em sẽ rất là được ưu đãi đấy thế nên các em nhớ tìm hiểu về khóa học 10 ngày được chưa nào đấy là một cái khóa học mà còn máu lửa hơn cả chiến dịch này nên nhất định phải tìm hiểu nhá <laughs> rồi nào bây giờ chị nói nhanh là như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô Mỹ nhá đương nhiên cái thứ nhất, A nhỏ. Cách giới thiệu nhân vật. Cách giới thiệu nhân vật. Chúng ta thấy rằng nhân vật Mị xuất hiện trong một đoạn văn chữ tình ngoại đề. Lại thêm một từ khóa nữa cho các bạn nhé. Đoạn văn chữ tình ngoại đề được không ạ? À? Nhân vật này được giới thiệu qua một đoạn văn chữ tình ngoại đề Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là cái đoạn văn chữ tình ngoại đề này đã tạo ra một cái ấn tượng cực kỳ sâu sắc với bạn đọc. Phải không ạ? Đó chính là gì nhỉ? Đó chính là ai ở xa về. Qua nhà thống lý bà cha thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa lúc nào cũng vậy Làm bất cứ công việc gì thì cô gái này cũng cúi mặt và mặt buồn rười rượi Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều rằng là À đây, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này Ở chỗ đoạn văn chữ tình ngoại đề này nhá Chúng ta thấy thứ nhất Mị xuất hiện bên cạnh những vật vô tri bên cạnh những vật vô tri và chúng ta thấy rằng những cái vật vô tri này nó cũng ẩn giấu ở trong đó là số phận cuộc đời của nhân vật nhá số phận cuộc đời của nhân vật các bạn sẽ thấy này cái thứ nhất là gì nhở à ngồi quay sợi gai thứ nhất vòng quay sợi gai vòng quay sợi gai tảng đá và tàu ngựa có lẽ là các bạn thường sẽ không để ý đến những chi tiết này đâu. Nhưng khi mà chúng mình đã phân tích tiến hành phân tích về gì ạ? Về cái sự xuất hiện của nhân vật này thì các bạn sẽ lưu ý giúp chị một điều rằng vòng quay sợi gai ở đây đó chính là nói về cái cuộc đời quần quanh như những cái vòng quay của sợi gai nó cứ hàng ngày diễn ra như vậy và đó cũng chính là cái sự quẩn quanh của cuộc đời Mỹ. Ok chưa ạ? Cái tiếp theo, tảng đá ở đây có phải chăng chính là tảng đá của số phận đang đè nặng lên chính bản thân của mình? Và tàu ngựa ở đây phải chăng là gì nhở? À, phải chăng đó chính là gì? Báo hiệu về cái số phận làm thân châu ngựa của nhân vật này tưởng rằng là chỉ là ba cái đồ vật vô tri nhưng chính những cái sự vật vô tri như vậy cũng đã cho chúng ta có những cái liên tưởng và mường tượng về cuộc đời số phận của nhân vật mình nhá chị nghĩ là trước đây có thể là các bạn chưa bao giờ nghĩ tới những cái này hoặc các em chưa bao giờ nghĩ tới những cái này bản thân chị thì nghĩ rằng là khi mà các bạn đã học đến cái mức mà các em nhớ từng chút một thì như thế này thì đương nhiên là cái việc học của các em sẽ đơn giản hơn và các em sẽ cảm thấy là cái tác phẩm này nó hay ho hơn rất là nhiều luôn đấy. Nên các bạn hãy lưu ý giúp chị nhá. Các em nhớ lưu ý giúp chị nhá. Rồi, đây là cách xuất hiện nhưng chưa hết. Hãy nhìn này. Đây mới chỉ là cái chúng ta nhìn vào thôi. Còn cái mà chúng ta cảm nhận được từ nhân vật này ấy đó là về cái trạng thái cảm xúc của nhân vật này làm bất cứ công việc gì cũng cúi mặt nhá làm bất cứ công việc gì cái cô gái này cô ấy cũng cúi mặt và mặt thì buồn rười rượi tức là gì ạ nói lên một cái số phận đầy những cái ẩn ức tại sao tại sao một cô gái trẻ như thế trong một cái gia đình giàu có như thế mà lại lúc nào cũng mang một cái tâm trạng như vậy lúc nào cũng buồn như thế lúc nào cũng làm cái công việc mọi thứ trong vô thức như một cái vòng quay quẩn quanh của sợi gai chính những cái điều đó khiến cho bạn đọc cực kỳ tò mò bởi vì người ta biết rằng là gì ạ người ta biết rằng là cô mỹ ấy cô ấy gì ạ đây là một cái cô gái rất là trẻ trung và chúng ta cũng biết rằng ở nhà thống lý Pá Cha là gia đình nhà địa chủ nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thì tại sao con gái sống ở trong nhà này lại phải mang trong mình một cái ẩn ức như thế để mà lúc nào cũng phải buồn giàu? Các em ạ, đúng không nào các bạn ơi? Thì đây, với cái đoạn văn chữ tình ngoại đề này đã gì nhở? Đưa chúng ta đến với một cái số phận cuộc đời của một cô gái miền núi. Được không ạ? Trẻ trung xinh đẹp nhưng lại bất hạnh. Ok chưa? Xong, cách giới thiệu rất chi tiết nhá. Rất chi tiết luôn nhá. Xong, B nhỏ. Hiểu không? Hiểu không? lai lịch ngoại hình, phẩm chất, tính cách ban đầu. Hiểu không ạ? Nói đến như thế còn không hiểu thì chịu luôn rồi đấy. Nhá. Nói đến như thế còn không hiểu thì chịu luôn rồi đấy. Hãy lưu ý giúp chị là nếu như các em muốn lập nhóm để cùng nhau đăng ký ấy, tạo ra một uh, đồng đội để kiểu đăng ký cùng nhau, tham gia cùng với chị thì tối thiểu là 5 người nhá. Tối thiểu 5 người, có thể nhóm 10 người cũng được, nhưng tối thiểu là 5 người nha. Rồi ở đây các bạn nhìn này. Xong. Được chưa? Hiểu không? Cái phần chuyện nói trên có hiểu chưa? Quá cụ thể và chi tiết luôn rồi đấy Nhá, rồi Lai lịch ngoại hình và phẩm chất tính cách ban đầu Chúng ta sẽ thấy Thứ nhất Đương nhiên Đây là một người con gái hờ mông xinh đẹp Đúng không ạ? Hờ mông, đúng chưa nào? Rất là trẻ trung Đúng chưa? Thêm vào đấy Thì nhân vật này còn rất là xinh đẹp nữa được không ạ? À? Được coi là bông hoa của núi rừng Đại Ngàn Tây Bắc mà, nhá. Được coi là bông hoa của núi rừng Đại Ngàn Tây Bắc, được chưa ạ? Và chúng ta thấy rằng là tài năng nữa. Tài năng. Thổi lá hay như thổi sáo. Thổi lá hay như thổi sáo. Và chính cái điều này được không ạ? À? Đã khiến cho nhân vật này được rất nhiều chàng trai theo đuổi Được rất nhiều chàng trai theo đuổi Bởi vì chúng ta thấy rằng ấy Đó là Nhà văn Tô Hoài đã dùng một cái chi tiết để nói rất là rõ về cái việc Cô Mị này cô ấy là một người được rất nhiều chàng trai theo đuổi Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị nằm Nhá Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị nằm Ok chưa ạ? Và có rất là nhiều chàng trai đã đi theo Mỹ từ núi này sang đến núi khác bởi vì là yêu mến cái vẻ đẹp của bông hoa núi rừng đại ngàn Bởi vì là yêu mến tài năng của cô Chỉ cần đặt một chiếc lá trên môi thôi Là đỡ đã trở thành một cái bản tình ca yêu đời tha thiết Ôi dồi ôi, mèo cũng là dân tộc hầm ông Đấy là cách gọi khác thôi Rồi đất ạ, mấy cái đứa này sao các em cứ làm chị gọi là là Vừa buồn cười mà vừa tức điên thế nhở <laughs> Đúng rồi Dân tộc mèo Cũng là người Hờ Mông là như nhau nha Trời ơi là trời Hiểu ý chị không Nhá Là như nhau nha Ok chưa ạ Các em ơi chị nói luôn này ở đây chị đang thấy là các bạn đang có hiện tượng là đang nói là các bạn đã đăng ký khóa học này rồi và các bạn muốn share. Thì chị nói luôn là cái khóa học 10 ngày này ấy, tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho các bạn để nhận được cái thứ nhất là sổ tay dẫn chứng này cái thứ hai là để được chấm bài này cái thứ ba là để có tài khoản riêng để học thì tốt nhất là các bạn nên đăng ký riêng đừng có dạy gì mà cứ chung gọi là gì ạ cứ nghe theo cái tiếng gọi trái tim mà đăng ký chung nhá đến lúc đăng ký chung nhá là không có không được tặng thêm bất cứ ấn phẩm gì đâu bởi vì đương nhiên là các em đăng ký một nick thì chị chỉ có một cái ấn phẩm duy nhất tặng cho các bạn thôi thế nên các em sẽ các em sẽ không không có ấn phẩm gọi là không được tặng ấn phẩm riêng này không được chấm bài này sẽ không có rất là nhiều thứ và không có cực kỳ nhiều cái quyền lợi khác nhau thế nên là chị cũng nói luôn là như thế để các bạn biết bởi vì chị hiểu rằng là Đợt trước ấy đã có rất là nhiều bạn bị lừa bởi vì cái việc là mọi người rủ đăng ký chung Xong về sau là nó khóa cái nick đấy vào Thế là chính vì khóa cái nick đấy vào Nên là cuối cùng không học được Thế là cứ nhắn tin cho bọn chị khóc than trời đấy. Nên chị nói luôn nhá Là tốt nhất là các em nên đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình Chị cũng cảnh báo là như thế Để rồi đừng đến cái trường hợp mà các em nhắn tin về và các em nói rằng là chị ơi bạn ấy không cho em học hay như nào đấy thì các em phải tự chịu trách nhiệm nhá đấy là chị nói luôn nhá Chị nói trước là như thế Đừng để đến lúc cứ nhắn tin về Là chị ơi tại sao em không được cái này Em không được cái kia Rồi thì bạn ấy bị cái này bị lừa em Rồi thế này thế kia Lúc đấy bọn chị không <laughs> giải quyết được cái vấn đề đấy nhá Đấy là là là là cái cái vấn đề của các em nhá Đừng có nhắn tin về để kiện bọn chị Biết chưa Rồi quay trở lại đây Đây là chúng ta nói về lai lịch Và ngoại hình của nhân vật này Được không ạ à? Lai lịch ngoại hình phẩm chất tính cách Đồng ý chưa? Lưu ý giúp cho chị như vậy Lưu ý giúp cho chị như vậy Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến tính cách Rõ ràng Mị là một người con gái gì nhở? Rất là hiếu thảo Phải không ạ? Hiếu thảo chứ Đã vậy cũng là một người gì ạ? Một cái cô gái trẻ mà rất là chăm chỉ lao động Đúng không? Chăm chỉ lao động Ok chưa nào? Chăm chỉ lao động chịu thương chịu khó nhá hiếu thảo chăm chỉ lao động chịu thương chịu khó và đây là một trong những người gì ạ à một trong những cô gái rất là yêu đời các em ơi với một người giống như mỹ ấy, thì đương nhiên là tất cả các bạn phải có chúng ta sẽ thấy rằng nói về gì nhở nói về định hướng tương lai thì chắc chắn cô gái này phải được hạnh phúc chứ Đúng không? Cô gái này phải có được hạnh phúc chứ Thế nhưng mà Cuộc đời lại không dễ dàng với Mỹ như vậy Nhá Cuộc đời lại không dễ dàng với Mỹ như vậy Và tất cả những cái gì xảy đến với Mỹ Lại là gì nhở? Lại là những bất hạnh Và tất cả những cái bất hạnh này Tất cả những cái bi kịch này là xuất phát từ gì đây? Xuất phát từ một món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại. Được không ạ? Đó là món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại. Tại sao lại gọi là món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp? Cha mẹ Mỹ lúc cưới nhau có vay một món nợ của nhà tổng lý bá cha Đến khi mẹ Mỹ chết đi rồi vẫn chưa trả được cái món nợ này Thế nên người ta mới gọi đây là món nợ truyền kiếp và món nợ tiền kiếp Được không ạ? À? Và Mỹ đã trở thành cô con dâu gạt nợ cho nhà thống lý Với những quãng đời vô cùng đau đớn sau đó Nói về diễn biến tâm trạng của nhân vật này Hay qua đó chúng ta nhìn nhận thấy những vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật này Được chưa ạ? À? Hãy lưu ý giúp chị chúng mình sẽ ghi nhớ như sau. Đây là quãng đời khi là về làm dâu nhá. Khi về làm dâu nhà thống lý. Được không nào? Khi về làm dâu nhà thống lý, được chưa ạ? Thì các bạn sẽ thấy này. Thì các bạn sẽ thấy này. Chúng ta sẽ có cái thứ nhất. Đó là gì nhỉ? Đó là những cái phản kháng đầu tiên của Mỹ nhưng phải nói rằng Suốt cả một cái khoảng thời gian rất dài Đó chính là cái sự câm lặng Chính là sự câm lặng Cho đến khi Thứ nhất Đêm tình mùa xuân Và đêm mùa đông cắt dây trói cho A Phủ Đây chính là những cái dấu mốc mà các bạn cần phải ghi nhớ giúp cho chị Và hãy lưu ý thêm một điều nữa giúp cho chị đó chính là khi mà chúng ta tìm hiểu về cái diễn biến tâm lý của nhân vật này ấy trong cái thời điểm mà nhân vật này ở nhà thống lý Bá Cha thì các bạn sẽ ghi nhớ giúp cho chị về cái gì đây? À, đó chính là sức sống tiềm tàng nhé. Sức sống tiềm tàng. Ok chưa ạ? Sức sống tiềm tàng. Được không nào? Chị sẽ lưu ý giúp lưu ý giúp chị về cái hình ảnh này. Được không ạ? Đây sẽ là cái hình ảnh giúp cho chúng ta có thể liên tưởng tới sức sống tiềm tàng. Sức sống tiềm tàng giống như là một cái hạt mầm ấy. Nhưng mà cái hạt mầm đấy gì nhở? À, nhưng mà cái hạt mầm đấy thì lại bị vùi trong cát bòng chỉ cần một cơn mưa đi ngang qua hay gặp một cái điều kiện thuận lợi thôi là nó sẽ bung nở thành cây đời xanh tươi. Mà chúng mình thấy rằng là gì nhở? Chúng mình thấy rằng là chính những cái điều kiện thuận lợi đó là những cái điều kiện đã đánh thức được cái sức sống tiềm tàng, tức là cái khả năng sống ẩn sâu bên trong tâm hồn con người. Thế nên nếu như các bạn lưu ý giúp chị một điều rằng đề bài có hỏi em về sức sống tiềm tàng thì các bạn cũng hết sức chú ý giúp chị một điều rằng là chúng mình cũng cần phải giải thích nhá. Giải thích sức sống tiềm tàng là gì nhá? Lưu ý giúp chị. <laughs> Hàn mầm của chị giống nốt nhạc à? Thế à? Thôi giống cái gì thì giống miễn là các bạn hình dung được là được nhá. Nhá, lưu ý thế nhá. Rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ thấy ở đây này. Trước tiên nhá, phải nói về cuộc sống khi mà vị về làm dâu nhà thống lý bá cha thì các bạn sẽ nhớ giúp chị. Thứ nhất, cô này cô ấy phải làm việc quần quật như một công gì ạ? Công cụ lao động. Có thể nói rằng là không riêng gì Mỹ. Đàn bà con gái ấy, mà đã làm việc ở nhà thống lý bá cha ấy, thì chỉ có suốt ngày làm việc thôi, không có lúc nào ngơi nghỉ tay cả, đúng không ạ? Và thêm vào đấy, thật ra cái nỗi đau về thể xác nó không bao giờ đau đớn được bằng những cái dằn vặt về tinh thần và mỹ bây giờ còn bị trà đạp cả về tinh thần nữa cơ và cái sự trà đạp về tinh thần này nó được thể hiện rất là rõ qua cái hình ảnh qua một chi tiết cực kỳ đắt giá đó chính là gì nhở đó chính là là gì các bạn biết không là gì căn buồng mỹ nằm chính xác căn buồng mỹ nằm nhá một cái căn buồng kín mít chỉ có đúng một cái cửa sổ bằng lỗ vuông bằng bàn tay Trông ra ngoài chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng Được không ạ? À? Và Mị cứ như thế, Mị cứ sống âm thầm và lẻ loi như thế Mị cứ sống trong cái căn buồng mà người ta ngỡ rằng là căn buồng tân hôn phải là căn buồng hạnh phúc của đôi bạn trẻ mới lấy nhau Thế nhưng mà cái căn buồng đấy lại là cái căn buồng giam hãm cuộc đời và tuổi trẻ của cô Khiến cho người khác hình dung giống như là một cái ngôi mộ nổi Chứ không phải là một cái căn buồng của đôi vợ chồng trẻ Được không ạ? À? Hãy lưu ý giúp chị nhá Lưu ý giúp chị Hãy thứ nhất trở thành công cụ lao động Cái thứ hai bị trà đạp về tinh thần Nhá Rồi và chính cái điều đấy đã khiến cho bản thân của mỹ trở thành gì nhỉ? Đã khiến cho bản thân của mỹ trở thành một con rùa lùi lũi ở đằng sau xó cửa các bạn ạ. Nhá. Lưu ý giúp chị Một con rùa lùi lũi ở đằng sau xó cửa Cứ sống âm thầm như một chiếc bóng Và cuộc đời của Mỹ có lẽ sẽ chỉ Gọi là cả cuộc đời chỉ đến như thế thôi Bởi vì bản thân bị tâm niệm rằng là gì nhở Bản thân bị tâm niệm một điều rằng là Thôi bây giờ cứ ngồi ở trong này Nhìn ra ngoài đấy Đến khi nào chết đi thì thôi Phải không ạ? Nhưng đấy là cái suy nghĩ thật đấy Đấy là cái suy nghĩ thật Người ta chẳng còn muốn được sống nữa Các em ạ à, Mị chẳng còn muốn được sống nữa Khi nói về sức sống tiềm tàng của nhân vật này Các bạn có thể thấy Ban đầu cô Mỹ cô ấy cũng có những cái phản kháng Bởi vì là sao ạ? À? Mới đầu bị bắt về cúng trình ma Đêm nào Mỹ cũng khóc Nhá Đêm nào Mỹ cũng khóc Ít ra là người ta còn biết khóc Tức là người ta còn biết để cho cái đau khổ của mình trào ra ngoài Chỉ sợ nhất là người ta không biết khóc Người ta để cho cái nỗi đau của mình bị gọi là dồn nén vào bên trong ấy Thì đấy mới là cái điều đáng sợ Đúng không ạ? Và sau đấy, Mỹ cũng quyết định là cầm lá ngón về xin cha cho đi chết. Phải thừa nhận một điều rằng là đây là một cái hành động rất dũng cảm của một con người ham sống. Bởi vì sao? Bởi vì dám chết khi cuộc đời này chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì. Và thế nhưng mà sau đấy ấy, khi mà cha nói rằng là bây giờ mày chết đi thì tao cũng không sống được nữa thì bắt đầu mị lại quyết định là vì cha thương cha lại quay trở lại với cái cuộc sống gì nhở quay trở lại với cái cuộc sống câm lặng của mình và từ đấy mị hoàn toàn trở thành một cô gái mặc dù vẫn mang trong mình vẻ đẹp bông hoa của núi rừng thế nhưng bây giờ lại là một tâm hồn một trái tim đã chết nhá một tâm hồn và một trái tim đã chết thế nhưng các bạn ơi có thể thừa nhận một điều rằng con người ta sẽ thực sự được sống khi con người ta phải trải qua khó khăn và bản thân mị cũng thế mị đã thực sự được sống lại cái tuổi trẻ của mình và thanh xuân của mình đã thực sự có một cái cuộc lộn dòng ngoạn mục trong đêm tình mùa xuân và đêm đông cắt dây trói cho A phủ Hãy lưu ý giúp chị một điều rằng khi nói về đêm tình mùa xuân Chúng mình sẽ phải lưu ý giúp cho chị về cái gì ạ? Chúng mình sẽ phải lưu ý giúp cho chị về các tác nhân tác động bao gồm mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Được không ạ? Mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Ok chưa? Và trong đêm mùa đông, chúng ta sẽ ghi nhớ bếp lửa. Bếp lửa. Giọt nước mắt của A Phủ giọt nước mắt của A Phủ và hành động cắt dây chói của A Phủ. Hành động cắt dây chói cho A Phủ của Mỹ. Đây là những vấn đề chính mà các bạn cần chú ý giúp chị nhá. Đây là vấn đề chính mà các bạn cần chú ý giúp chị. Ok chưa nào? Chúng ta thấy rằng này, khi mà chúng ta nhìn vào những cái tác nhân như thế này các bạn đều cảm thấy là đây là những cái tác nhân của ngoại cảnh đúng không? Được không ạ? À? Bây giờ chị sẽ bắt đầu nói nhá. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như năm ấy mùa xuân không đến sớm ở Hồng Ngài. Và chính cái việc là mùa xuân đến sớm ấy đã khơi gợi lên lòng yêu đời. Tức là cũng không hẳn là lòng yêu đời mà là sự đổi khác của nhân vật này. Được không ạ? À? Đó là sự đổi khác của nhân vật này Đồng ý chưa nào? Mùa xuân năm ấy kéo về Khiến cho cảnh vật thay đổi Và đặc biệt là khi tìm hiểu về mùa xuân ấy Các bạn nhớ chú ý về thứ nhất thiên nhiên Và con người ở Hồng Ngài nhé Không gian náo nước rộn ràng đã khiến cho Mỹ có một cái hành động rất là quyết liệt Đó là hành động uống rượu nhưng mà uống rượu ở đây không phải uống đơn thuần mà là uống ực từng bát các em nhá Chứ không phải là uống đơn thuần Mà là uống ực từng bát luôn Tức là một cái hành động thể hiện sự nổi loạn của nhân vật Và chính men rượu đã đưa tâm hồn của người con gái này trở về những miền xa lạ. Thế nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như tiếng sáo không xuất hiện và tiếng sáo đã trở đi trở lại rất nhiều lần trong Mỹ từ xa đến gần và đi vào cả trong tâm trí của mị nữa. Chính vì cái điều đấy, chúng ta thấy rằng là nhân vật này đã có những cái sự đổi khác và dẫn tới một loạt các cái hoạt động, một loạt các cái hành động mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được. Nào thì quay trở lại căn phòng theo quán tính, nào thì với cái váy hoa, nào thì búi lại tóc, Đúng không ạ? Chuẩn bị sắm sửa để đi chơi và xuất hiện cái mong muốn là được đi chơi. Thế nhưng mà trong cái giây phút Con người ta đang bừng tỉnh giữa cái ranh giới của sự sống và cái chết Thì ở thời điểm lúc bấy giờ mị lại cực kỳ mong muốn mình có thể chết đi bởi vì khi cô nhận ra hiện tại đau đớn của mình Cũng là thời điểm cô cảm thấy rằng Mình đã sống một cái chuỗi ngày cực kỳ vô nghĩa Thế nhưng may sao Tiếng sáo đã quay trở lại Để dìu tâm hồn của người con gái này Trở về với niềm vui và niềm ham sống phải không ạ? Và chúng mình cũng thấy rằng là gì? Chúng mình cũng thấy rằng là đối với tiếng sáo là một cái tác nhân vô cùng quan trọng để rồi khi mà Mỹ muốn đi chơi nhất nhưng thằng A Sử nó về Nó đã ngăn cản cái cuộc đi chơi của Mỹ Thì nó đã dùng một cái cách rất là tàn nhẫn Trói đứng Mỹ này nó đóng sầm cửa lại Nó tắt đèn đi Nó dìm Mị trong bóng tối Thế nhưng mà tâm hồn của Mị nương theo tiếng sáo vẫn tiếp tục lạc theo những đám chơi, những cuộc chơi. Phải không ạ? Các em ơi, nếu như các bạn chỉ dựa vào cái phần chị ghi này thì các bạn sẽ không gì ạ? Các bạn sẽ không thể hiểu được đâu, lưu ý giúp chị là như thế. Các em sẽ không hiểu được đâu. Nên là các bạn sẽ hết sức chú ý giúp chị một điều rằng là các em phải nghe. Cái vấn đề là như vậy, các em phải nghe. Còn nếu như các bạn mà không nghe thì các bạn sẽ không làm được đâu nhá. Lưu ý giúp chị là như thế Đúng rồi, tiếng sáo không phải là xuất hiện sau men rượu Mà đây chị là chỉ sắp xếp theo cái mức độ quan trọng thôi Và theo cái thứ tự thôi, được không ạ? À? Còn lại là tiếng sáo xuất hiện ngay từ ban đầu luôn mà Khi nói về mùa xuân là tiếng sáo cũng xuất hiện rồi mà Nhá, nên các em lưu ý giúp chị là như thế Nhá, các em lưu ý giúp chị là như vậy Được chưa nào? Nhưng phải thừa nhận một điều rằng Đêm tình mùa xuân năm ấy Nó có thể trói được thể xác của Mỹ Nhưng nó không trói được tâm hồn của Mỹ và tâm hồn của Mỹ bây giờ thì sống về ngày trước để rồi Cái khao khát được sống với đúng cái sự trẻ trung và yêu đời của mình đã quay trở lại Phải không ạ? Đã quay trở lại Thế nhưng mà trong một cái đơn, trong một cái đêm Mà cứ chập chờn giữa hiện tại và quá khứ đấy Chúng ta thấy một điều rằng là gì? Chúng ta thấy một điều rằng là Mỹ đã thực sự được sống lại tuổi thanh xuân của mình Và để rồi khi mà trời bắt đầu sáng mị đã phải cựa mình dậy xem là mình còn sống hay đã chết. Bởi vì bản thân của mị nghĩ rằng là gì ạ? À bản thân của mị sợ rằng là mị nhớ lại cái câu chuyện là đã từng có một người phụ nữ bị trói đứng cho đến chết ở trong nhà này rồi. Thế nên mị rất sợ. Và các em hãy lưu ý giúp chị điều đấy. Sợ chết chính là biểu hiện cao nhất của lòng ham sống nhá. Sợ chết chính là biểu hiện cao nhất của lòng ham sống được chưa ạ? Rồi, nhưng các em ơi, mọi thứ lại quay trở lại bình thường. Và Mị lại trở lại gì ạ? À, Mị lại trở lại một cái cuộc đời nô lệ bình thường. Tiếp tục sống trong sự câm lặng, thậm chí còn câm lặng hơn trước. Nhưng người ta nói rằng một cái tia lửa nhỏ hôm qua báo hiệu một đám cháy lớn ngày mai. Và thực sự là cái đám cháy đấy đã xuất hiện trong đêm đông được không ạ? À? Thực sự là cái đám cháy này đã xuất hiện trong đêm đông. Với hình ảnh của bếp lửa, người bạn thân quen của nhân vật này. Phải không ạ? À? Đối với Mị thì bếp lửa không đơn thuần chỉ là bếp lửa để sưởi lửa vượt qua mùa đông. Mà đối với cô nhân vật này, đây có thể được coi là gì ạ? À? à, được coi là người bạn tri âm tri kỷ của nhân vật này. Và chính nhờ vào bếp lửa, Mị đã trông thấy giọt nước mắt của A Phủ lăn dài Đúng không ạ? Giọt nước mắt bò xuống và chính vì cái giọt nước mắt này Thế nên Mỹ đã nghĩ về mình trong đêm mùa xuân Nhớ lại cái quá khứ đau đớn của mình Để rồi có một cái suy nghĩ và băn khoăn Bởi vì trước đây đã lâu lắm rồi Mỹ chưa bất chưa có bất cứ một cái suy nghĩ và băn khoăn gì cả Thế nhưng bây giờ nhìn cái giọt nước mắt này Nó giống như là một cái giọt nước làm tràn ly nước ấy Thì Mỹ đã đi đến cái hành động đó là cắt dây chói cho A Phủ Hành động này diễn ra trong khoảnh khắc rất nhanh Thế nhưng đây lại là cái hành động giải thoát không chỉ riêng cho A Phủ Còn là giải thoát cho chính Mỹ nữa Được không ạ? Các bạn ơi, ok không nào? Lưu ý giúp chị nhá Khi chúng ta học về nhân vật Mỹ sẽ có hai vấn đề quan trọng nhất người ta thường hỏi nhất. Một là cô Mỹ trong đêm tình mùa xuân. Hai là nhân vật Mỹ trong đêm đông cắt dây chói cho A Phủ. Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị học thật là kỹ về hai cái này. Còn đương nhiên, trong khuôn khổ của buổi sáng ngày hôm nay, với cái việc là ôn lại kiến thức thì chị không thể nào tỉ mỉ và cụ thể với các bạn được. Còn lại nếu như mà muốn để tỉ mỉ và cụ thể với các bạn thì chị sẽ hẹn các em ở trong khóa học 10 ngày vào tháng 6 nhá. Bởi vì trong khóa học 10 ngày đấy thì chị em mình sẽ không phải chỉ học một tiếng đồng hồ như hôm nay mà chị em mình sẽ cùng với nhau học là rất nhiều tiếng đồng hồ em nhá Sẽ là rất là nhiều tiếng đồng hồ lưu ý giúp chị Và đương nhiên là sẽ có rất là nhiều tài liệu cực kỳ thú vị, bổ ích, chi tiết, cần thiết cho các em Để chắc chắn các em sẽ phải chinh phục được điểm 8 văn Chắc chắn là như thế nhá Chắc chắn là sẽ phải chinh phục được 8 văn thôi Ok chưa? Rồi, vậy chị chốt lại Ngày hôm nay chúng ta đã học về Tô Hoài Nhá Chúng mình đã học ôn lại về tác phẩm Vợ chồng A Phù Với một cái cuộc hành trình lộn ngược dòng của nhân vật Mị Được không ạ? À? Ok chưa nào? Nhá, một cái cuộc lộn dòng của nhân vật Mị Qua đêm tình mùa xuân Qua đêm đông cắt dây chói cho A à Phủ Và các bạn cần phải đặc biệt chú ý giúp cho chị Tất cả những cái phần mà chị đã nói trong ngày hôm nay Nhá, chúng mình hãy lưu ý giúp chị là cần phải nhớ giúp chị tất cả những gì chị đã trao đổi trong ngày hôm nay Được không nào? Hôm nay mặc dù là khản giọng lắm đấy Nhưng mà chị nói thật nhá Là đến bây giờ chị đang rất là cố gắng cùng với các em Thậm chí là đến bây giờ giọng chị đã bớt khàn hơn đúng không? Lúc vừa rồi ấy, chị còn cảm thấy là chị không biết là chị có hướng dẫn các bạn được nữa không cơ. Tại vì giọng chị khàn quá, sáng chị dậy chị không nói được luôn ấy. Tầm khoảng tầm hơn 4 giờ chị dậy ấy để chị chuẩn bị mà chị không nói được luôn ấy các bạn ạ. <laughs> chị chỉ mong một điều là chị chỉ mong một điều là các em sẽ ủng hộ chị cũng như là team học văn chị Hiên nhá. Ngày mai thì giọng chị sẽ không không khàn nữa đâu. <laughs> sẽ cố gắng để giữ giọng để không khàn nữa đâu. Đấy thế nên cho chị gửi lời cảm ơn đến các em bởi vì mặc dù là giọng ngày hôm nay không được hay cho lắm nhưng mà vẫn đang rất là cố gắng cùng với các bạn để tận tụy cùng với các bạn trong từng cái phần trao đổi lại. Thế nên sau ngày hôm nay phải nhớ những cái thông tin về tác phẩm vợ chồng A Phù biết chưa? nhá phải nhớ thông tin về các về tác phẩm vợ chồng ma phủ không được quên về tô hoài không được quên về vợ chồng ma phủ nhá không được quên về quan trọng nhất nhá Đấy chưa ok rồi cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi sáng ngày hôm nay còn ngày mai chúng mình sẽ tiếp tục với nhau với một cái tác phẩm siêu siêu siêu quan trọng luôn còn tác phẩm đấy là tác phẩm gì thì buổi sáng ngày mai gặp nhau nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha bye bye